À, chào mừng các bạn đến với chương trình à, bếp ăn gamer hôm nay là Duy Nguyễn đích thân vào bếp cho bạn xin giới thiệu bạn trên tay của Duy Nguyễn là siêu phẩm à, đến từ à, xứ sở cá hồi Na Uy wow. mà cái loại này là bánh protein bỏ vô nướng ăn vui trứng vậy ngon lắm nói chung là gamer mà không mà chơi cái này á, thì đó là bỏ đi kiếp gamer rồi à, chiên dễ lắm mua chảo không à, không dính ở siêu thị mua chỗ nào cũng được đó mua loại loại xịn xịn đó. rồi xong bây giờ mình đổ bột vô là lẹ à, đổ bột vô ăn nhiêu đổ nhiêu nha thoải mái đi còn bây giờ đối với Duy Nguyễn ở súp thì không là vấn đề chơi đại nhiều nhiều đi các bạn lường chi có cái muỗng kìa đó là lường còn này không cần lường đó đổ lại đi nửa nửa nửa tô luôn đi chơi cho nó sốc bạn tập game xong ăn vậy là cho nó sốc nha đó thấy ghê chưa mỗi lần mình livestream á là mình ăn bạn hỏi ăn gì đúng không đổ vô giống như trứng vậy đó bạn rồi đổ như vậy đi đổ đổ trước như đây thôi nó quậy quậy lên coi nó tan tới cỡ nào bây giờ nhẹ thôi quay mạnh nó văng ra ngoài hết bạn bảo đảm bạn chơi cái trứng này không ngon không tiền nó được rồi thấy không rồi quậy quay tay đều đều luôn nha nè quay đều quay đều quay đều quay đều quay đều quay đều rồi cái chảo này nóng chưa quậy càng đều ờ, ờ, bánh nó càng ngon nha các bạn bạn ngồi bạn quậy đi quậy chừng hai phút đều à nè quậy nè mua đại mua cái đồ giống vậy cái đũa quậy không ăn thua nha xong cái mình quậy đề mình quậy dính vô dách này nè đó, mình quậy dính vô dách dách ờ, của cái cái tô cái này trong miền nam kêu cái tô ở ngoài à, miền bắc kêu cái loa mấy bà nội trợ bà nói công thức này nọ một phần ba một phần tư bao nhiêu muỗng đường bao nhiêu muỗng muối đâu tôi mệt quá duy mơ là chơi vậy nè nhanh nhanh rồi ok để vậy đi rồi vậy đó rồi mình ngồi mình chờ mình chém gió bạn giờ cái này uống gì phải có đồ chơi cho nó bạn không đùa trời đất ơi không ăn mà ăn bánh mà uống nước trà hết nha bánh là phải uống gì uống bca uống amino nói chung là bbt hân hạnh cung cấp cho bạn một chuỗi sản phẩm khép kín theo một cái vòng tròn chạy đâu cũng về bbt hết súp là xưa rồi đó chúng ta quan trọng bánh chờ chút đi chỉ cho bạn dấu hiệu nó chín đó chơi muỗng mình à, vào mình chơi muỗng gửi đi bây giờ các bạn nhìn vô nè sao máy nó chuẩn bị nó nó nó nó nó chín chín chín nè bảo đảm ở dưới nó nó nó, nó gần khét luôn đó, đó thôi chị chàng đang chỉnh mức bốn đó nha còn giờ có cái đũa vẽ tim vẽ hoa vẽ chữ I love you đồ lên đây muốn làm đó là trời ơi mày chỉnh lẹ đi mày ơi mày chỉnh lẹ đi cái trứng này nó lâu chín quá chiên trứng nha bí kíp chiên trứng nha mày mày chỉnh lẹ lẹ đi minutes later. Được không? Rồi. Nè. Đó, nó, nó. Đây, quay khúc này đọc nè. Bây giờ nó thiệt chứ các bạn nhân lật bản này xưa rồi. Lật bản này xưa rồi, chơi luôn này đi. Mấy con nhỏ con gái đó, nó vô bếp nó điệu lắm bạn. Nó cầm đồ lật lật đồ, tôi làm luôn cho lẹ. Nè, bảo đảm. hơi nóng hơi nóng không nhận nó xuống bánh nó làm nó phải dày nó nằm một cái trần rồi các bạn nó nằm một cái trần rồi mốt mười bro tay nữa nó không làm nó phải có độ giòn mà ăn nó giòn gập gập hôm bữa coi uh, youtube không phải coi youtube mà coi facebook cũng có mấy bạn khách hàng mua hàng này về không làm nhìn nó nhão nhẹt như bánh xèo trời được coi nhìn ăn vậy ngon lành gì trời ăn nó phải giòn này nọ ok đẹp rồi đó wow đây là cái trứng siêu to khổng lồ đẹp không ê, rất... quỷ lại lại lại lại đây đẹp không đó giờ để cho nó nguội nguội tí xíu rồi cái mình cắt ra như pizza pizza hết, pizza domino Protein Pancake, bánh protein đến từ Na Uy với công thức đặc biệt rất riêng của hãng Protein Fabrican. Giàu protein hơn, nhiều chất xơ và không chứa gluten. Với cách pha chế đơn giản và nhiều ưu điểm nổi bật từ thành phần dinh dưỡng, Protein Pancake không chỉ dành cho người tập luyện vận động thể thao mà đây là chiếc bánh thơm ngon đủ dưỡng chất cho cả gia đình. Vấn vâng, tốt nhất hãy gọi về tổng đài 19002050 hoặc hotline 0934111640 hoặc đặt hàng tại website thol.com.vn hoặc mua hàng trực tiếp tại địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT 107 109 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.